dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát Vô biên thanh văn trung Cập nhất thiết thanh hiền Duyên khởi quan minh đài Xưng tinh tác Phật sự phổ huấn chư chúng sinh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 uyên vườn nay xa hâm ba ti phạm thiên ba lần mình cũng vây ngài thiên thế leo lên lầu tranh pháp biên nhãn không sầu muốn nhìn xuống đám quần xanh vì ưu tư sầu khổ thế gian có người nhờ được nghe sẽ thâm nhiều diệu nghĩa vì lòng thương xót nhớ đối với chúng sanh thế tôn đã nhận lời hãy rộng mở cho họ cửa trường xanh bất tử hỡi những ai có tay hãy giải thoát tạ tiên đình đính lễ phật bổn xưa thích ca mâu ni vì lòng tương xót nhận lời tình cầu chuyện bánh sẽ pháp cứu chí tâm đảnh à, lễ Phật à, bổn à, sư thích ca mâu ni vì lòng thương xót truyền bánh xe pháp chân lý khổ để ngộ chi tâm đảnh nha lễ phật nha bồn sư thích nha ca mâu ni vì lòng tương ờ, xót nha chuyển nha bánh nha xe ờ, pháp nha trần lý ờ, tập na đế chúng sinh cần giác ngồi đảnh lễ phật à, bổn à, sư thích à, ca mâu ni vì lòng thương xót truyền bánh xe pháp chân lý diệt đế chúng sinh cần đạt na thành chi tâm đảnh lễ phật bồn xưa thích ca mẫu ni vì lòng thương ờ, xót chuyển bánh xe pháp trần lý ờ, đạo ờ, để chúng sinh cần thực đảnh lễ pháp tứ thánh đệ chân lý cao cả cao thượng cứu thoát chúng sinh see pháp phần sâu màu Oh. một thánh đạo tam ngành tức là tránh chi kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm tránh định đây là con đường trung đạo này các tỳ kheo gió như lai tránh giác tác thành mặt tăng thành trí đưa đến an tịnh thắng chi ngộ niết bàn đây là thánh đế về khổ này các tỷ khéo sanh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ sâu bi khổ yêu não là khổ oán gặp nhau là khổ ái biệt ly là khổ cầu không được là khổ tóm lại năm thù uẩn là khổ đây là thánh đế về khổ tập này các tỳ khéo chính là ái này đưa đến tái sinh câu hiệu với hỷ và tham tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia tức là dùng ái hiệu ái phi hiệu ái đây là thánh về khổ diệt này các tỷ kheo chính là lý tham đoạn diệt không có dư tàn khán ai ấy sự quăng bỏ từ bỏ giải thoát không có chấp trước đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt này các tỷ kheo chính là con đường thánh đạo tám ngành là tránh chi kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm tránh định này các tỳ khéo khổ đế là pháp mà trước đây như lai chưa từng được nghe được hiểu này các tỳ khéo các thầy nên nhận biết khổ đế này này các tỳ khéo như lai đã chứng niệm đường khổ đế này nên nhãn quan sự biến sự hiếu trí tuệ biến do chân hiếu biến và ánh sáng đã phán sinh đến như lai này các tỳ kheo khô tập đế là pháp mà trước đây như lai chưa từng được nghe được nhiều này các tỳ kheo các thầy nên nhận biết khổ tập đế này này các tỳ kheo như lai đã chứng nghiệm được khổ tập đế này nên nhãn quan sự biết sự hiểu trí tuệ biết rõ chân hiểu biết và ánh sáng đã phát sanh đến như lai này các tỳ kheo khổ diệt đế là pháp mà trước đây như lai chưa từng được nghe được hiểu này các thầy tỳ kheo các thầy nên nhận biết khô diệt đế này này các thầy tỳ kheo như lai đã chứng nghiệm khổ diệt đế nên nhãn quan xứ biết sự hiểu trí tuệ biết rõ chân hiểu biết và ánh sáng đã phát sanh đến như lai này các tỷ kheo khổ diệt đạo đế là pháp mà trước đây như lai chưa từng được nghe được hiểu này các tỷ kheo các thầy nên nhận biết khổ diệt đạo đế này này các tỳ khéo như lai đã tu tập khổ diệt đạo đế nên nhãn quan sự hiểu sự biết trí tuệ biết rõ chân hiểu biết và ánh sáng đà phán sanh đến như lai này các tỳ khéo nếu như lai chưa hoàn toàn thấu triệt tư diệu đế về ba phương diện và đủ hoàn toàn sáng tỏ thì Như Lai sẽ không xác nhận điều này. Trương thế gian gồm thiên giới ma giới phàm thiên giới với quần chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người rằng Như Lai đã đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác này các tỷ kheo đến khi như lai thâu triệt tứ diệu đế về ba phương diện và đủ mười hai phương thức một cách hoàn toàn sáng tỏ thì khi đó như lai mới xác nhận chương thế gian này gồm thiên giới ma giới phạm thiên giới với quần chúng sa môn ba la môn chứ thiên và loài người rằng như lai đã đàn được vô thượng chánh đẳng chánh giác lúc bây giờ chi kiến khởi lên nơi như lai tâm ta đã hoàn toàn giải thoát và bất động đây là kiếp sống cuối cùng này không còn tái sanh nữa thế tôn thuyết giảng như vậy chúng năm tỷ khéo hoan hỷ tin thọ lời Phật dạy trong khi lời dạy này được tuyên bố tôn giả kiều trần như khởi lên pháp nhãn thanh tịnh không cấu ế như sau pháp vật gì được tập khởi tất cả pháp ấy cùng bị đoàn diệt và khi pháp luân này được thế tôn truyền vận như vậy chư thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên này vô thượng pháp luân này được thế tôn ở ba la này chỗ chư tiên đọa sứ tài vườn này truyền vận một pháp luân chưa từng được ai truyền vận dù là sa môn bà la môn chư thiên ma vương phạm thiên thiên này bất cứ một ai ở đời sau khi được nghe tiếng chư thiên ở cõi đất tứ đại thiên vương cất tiếng nói lên nay vô thượng pháp luân này được thế tôn ở ba la này chỗ chư tiên đoá sư tài vượng nay chuyên vận một pháp luân chưa từng được ai thuyên vẫn vâng, vâng. dù là xa môn bà la môn chư thiên ma vương phạm thiên này bất cứ một ai ở đời sau khi được nghe tiếng của chư thiên ở tứ đại thiên vương thời chư thiên ở cõi trời ba mươi ba chư thiên gia ma chư hóa lạc chư thiên ta hóa tự tại chư thiên ở phạm thiên giới lớn thiên nói lên nay vô thượng pháp luân này được thế tôn ở ba la này chỗ chư thiên đọa xứ tại vườn này truyền văn môn pháp luân chưa từng được ai truyền vận dù là sa môn bà la môn chư thiên ma vương phạm phạm thiên này bất cứ một ai ở đời như vậy trong sát na ấy trong khoảnh khắc ấy trong giây phút ấy tiếng ấy lên đến phàm thiên giới và mười ngàn thế giới chuyển động rung chuyển đồng chuyển đồng mãnh mốt hào quang vô lượng quán đại phán chiếu ra ở đời vượt quá uy lực chư thiên rồi thế tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây chắc chắn đã giác hiểu là kiêu trần như chắn chắn đã giác hiểu là kiêu trần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 và Ngài không còn tái sinh nữa. Với lòng Đại Từ Đại Bi, tại vượng nay Ngài đã chuyển bánh xe Pháp hóa độ cho năm anh em Kiều Trần Như, từng là những người bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài. Vô Thượng Pháp Luân được Đức Thế Tôn chuyển vận, Tứ Chánh Đế và Bát Chánh Đạo mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết đã được năm anh em tôn giả Kiều Trần Như hoan hỷ tín thọ và tôn giả Kiều Trấn Như đã chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Chư thiên các cõi trời hoan hỷ, tán thán và mười ngàn thế giới rung động. Từ đó, pháp vi diệu của Đức Thế Tôn đã được lan tỏa đi khắp muôn phương để cứu độ chúng sinh lên bờ giác ngộ. Chúng con hôm nay nhờ ân đức của Đức Thế Tôn, ân đức Tam Bảo, Sư Phụ, các bậc thiền hữu trí thức,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 đắc đạo nguyện đem công đức tu hành này chan rãi mười phương khắp tất cả hết thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác từ quy ý phật ơi quý 归。